trên đời vót giàu có chia hành lý ngoài ý tu nền của bao muốn đi trên đời vót giàu có chia anh của nhau ngoài ý tu nền vua tôi trao có có quan trao nửa lưu xe bỏ ta vì trao có đà vì trao có cho câu quan trao nửa lưu xe trong ta thiết chỉ chê đó mua quay tu rèn ba nữ chê đó mua quay tu rèn vừa niên nụ quá cứ biết chơi cho con ấy có buồn nói chế thơ mù quay tu nên tỏa trên cho tia yo nó tia yo vì do như trâu tu nên xiên khâu tu nên xiên thâu chê thong ấy tu hành ba nếu chê thao mù ấy tu hành vương nếu đủ quá khứ thiết sinh cho con hay con chê thâu mù quay tu nang chuẩn chuyên cho tè gió nó tè gió vì do nơi thâu tu nang sẽ không